sẽ chia sẻ cho anh chị luật hấp dẫn một chút xíu nha là sao anh chị ở đây người ta làm một cái thí nghiệm người ta cho nước dầu và sao ạ à? thủy ngân dầu anh nha các anh chị dầu anh nước và thủy ngân cùng cho vô một cái lọ thủy tinh thì đâu đó họ lắc lắc lắc hồi thì bắt đầu là thủy ngân nó nặng nhất thủy ngân nó là cái cái khối lượng riêng của nó trong nước là 13,5 gram trên 1 mi mil ha các anh chị 1 ml mil 1 lít đó, ml đó thì sau đó là gì À? Đến nước, nước ở cái tầng cao hơn. Nước là 93 gram trên 1 ml. Còn à dầu chứ. Dầu là 93 ml trên 1 một uh, ờ, ml. Còn đối với nước là một gram trên trên đâu ạ anh chị? Trên một ml. Thì các anh chị sẽ thấy rằng á thằng dầu là thằng nhẹ nhất nó chỉ có 0.93 gram thôi nó là nhẹ nhất nó sẽ nổi lên trên mặt trên cao còn sau đó là đến nước và cuối cùng là thủy ngân là nặng nhất sẽ chìm xuống dưới đáy thì cái thí nghiệm này chúng cho chúng ta thấy được rằng á, cái chất cái thể chất của của khác nhau thì nó sẽ phân tầng ra cái vị trí nó sẽ nằm ở cái vị trí nó khác nhau thì nó sẽ giống như là ba cái giai cấp vậy ha các anh chị ha thượng đẳng trung đẳng với lại hạ đẳng ha thì sao ạ à? những cái người nào mà thu nhập cao á, thường họ sẽ nổi lên trên thu nhập cao ở trên rồi đến cái giới trung lưu rồi đến giới nhà nghèo người nhà nghèo sẽ tập trung ở những cái khu ổ chuột nhà nghèo chung với nhau và người trung lưu đi làm công nhân viên chức này kia họ sẽ tập trung ở những cái khu vực còn người già giàu thì sẽ tập trung ở những nơi chuyên chỉ có người nhà giàu ở thôi ví dụ như là những khu vực ở bên quận 7 ha hoặc là những khu sala những cái khu mà chỉ tập trung toàn những người giàu ở đó hoặc là đến những khu quận 2 trung tâm thành phố quận nhất nó phân khu rất rõ ràng nha các anh chị ha đẳng cấp ở đâu thì người ta sẽ gần nhau ở đó bởi vì sao anh chị nó đi theo cái luật hấp dẫn là luật hấp dẫn là những cái gì giống nhau thì nó sẽ hút nhau ok không anh chị rồi sau đó thì sao các anh chị người ta sẽ làm sao người ta sẽ làm một cái thí nghiệm người ta có một cái trái bóng bàn người ta cho vô cái chai này và người ta nhấn nó xuống dưới đáy luôn dưới, đáy thủy ngân và sau đó người ta thả ra thì cái trái bóng bàn này nó lại trồi lên trên nó lại trồi lên trên cái mặt nước dầu thì sao các anh chị điều này nói rằng nếu như ai đó cái trái bóng bàn này giống như một người có tư duy của người giàu có tư duy triệu phú thì khi mà anh ta bị phá sản mất hết tài sản thì lúc này ta anh rơi xuống dưới đáy của xã hội trở thành một người nghèo một người vô sản nhưng với ý chí nghị lực và cái sự thông minh và tư duy của người đó có kỹ năng mindset là tư duy skill set là gì các anh chị kỹ năng và tool set là có công cụ đúng thì có được cái này thì anh ta rất nhanh chóng từ một người vô sản nghèo đói thiếu nợ anh ta mau chóng quay trở lại vị trí như ban đầu trở thành một người triệu phú giàu có như ban đầu thì nó giống như cái quả bóng bàn này dù có đẩy anh ta dù có phá sản bao nhiêu lần nữa anh ta vẫn có cách làm sao để ta quay trở lại cái giới thượng lưu giàu có thì tổng thống Donald Trump các anh chị ạ à, khi mà ông ta đang có tiền rất là nhiều vài tỷ đô nhưng mà ông ta trong cái đợt khủng hoảng thì ông ta mất sạch tài sản và đang bị nợ hơn 900 triệu đô là gần 1 tỷ đô la đối với người khác mà mất một cái số tiền cả gia tài mà còn gắn một cái khoản nợ khổng lồ gần như là cả đời không thể nào trả được hết thì rất nhiều người chọn cái phương án là nhảy cầu tương tự hoặc là nhảy trên sân thường nhảy xuống kết thúc cuộc đời nhưng đối với ông sao ạ à? ông ông Donald Trump ông ta có một cái tư duy của một người tỷ phú chỉ vài ba năm ông ta gồng gánh làm đó thậm chí những lúc mà ông ta quá là nghèo lúc mà ông ta thiếu nợ cái bà vợ của ông ta gọi điện thoại tới là hai vợ chồng đã ly dị rồi và bà ta sợ ông ta không còn tiền nên yêu cầu ông ta phải chuyển trả tiền cho bà ta theo như thỏa thuận trong cái hợp đồng ly dị rồi sau đó thì sao anh chị ngày nào cũng có hàng chục người đòi nợ từ ngân hàng họ cứ làm sao họ xếp hàng ngoài ngoài nhà ông ta nhưng mà rồi rồi ông ta cũng tìm cách giải quyết và xử lý hết toàn bộ số nợ đó và trong thời gian ngắn ông ta lại quay trở lại trở thành tỷ phú và thậm chí giàu hơn ngày xưa ha các anh chị ha do đó các anh chị sẽ thấy rằng người giàu sẽ mãi mãi giàu không phải ở vấn đề tài sản mà bởi ở đâu các anh chị uh, ờ, Ryan Tensey có một câu nói tài sản của mọi người không phải ở nhà không phải ở xe mà ở cái năng lực kiếm tiền của người đó anh chị ha rồi bây giờ chúng ta làm cái thí nghiệm tiếp theo đó là có một cái trái bi sắt ha một trái bi sắt rất là nặng và kéo nó lên trên bề mặt nước và thả ra thì tự nhiên nó cứ nó cứ rơi xuống dưới đáy thủy ngân rồi hai ba lần lại cứ kéo cái viên bi đó lên trên mặt nước thì cái sức nặng nó lại kéo xuống dưới tại vì sao ạ à? cái viên bi này cái khối lượng của nó rất nặng nó bị chìm xuống và nó hút ngược lại nó hút ngược lại ở cái dưới đáy thủy ngân này điều này cho thấy được rằng nếu có những người nào đó vô tình có một khoản tiền cực kỳ lớn mà người đó đang nghèo nha có tiền lớn nó rớt vô trong đầu ví dụ như là trúng số hoặc là được thừa kế hoặc được cho được tặng hoặc là vô tình lượm được một cái khoản tiền lớn nào đó thì không chống thì dày người đó sẽ tiêu pha hết và cuối cùng sẽ trở lại người nghèo anh chị ha các anh chị có hiểu hai câu chuyện giữa quả bóng bàn kéo hạ xuống thì nó lại nổi lên còn viên bi kéo nó lên thì nó cứ chìm xuống dưới không à đó có nghĩa là vấn đề chúng ta dù dù chúng ta muốn giàu hay nghèo chúng ta muốn giàu như thế nào thì chúng ta phải thay đổi bản thân mình thế giới xung quanh nó không bao giờ thay đổi đời thay đổi khi nào các anh chị đời thay đổi khi ta thay đổi ha các anh chị ha đời thay đổi khi ta thay đổi các anh chị muốn trở nên giàu có hơn thì sao các anh chị các anh chị bắt buộc phải thay đổi bản thân mình phải biến mình từ cái chất là cái viên bi sắt trở thành một cái viên quả bóng bàn thì các anh chị mới nổi lên trên và đi theo nó sẽ kéo anh chị đi lên theo cái tầng năng lượng ở trên cao những người có kinh tế cao những người thành công những người làm chủ những người lãnh đạo thì cái trường năng lượng họ sẽ rất cao họ luôn trong người mình có sự khao khát kiến thức kỹ năng kinh nghiệm nhiều hơn người khác họ xứng đáng trở nên giàu có thì muốn trở nên giống như họ thì chúng ta phải sao ạ phải học phải thay đổi bản thân mình các anh chị thấy điều này nó có hay không ạ à? hay thì comment xuống bên dưới là hay rất hay thì comment xuống bên dưới là rất hay rồi cảm ơn thùy linh thùy linh lấy giờ là học rất là chăm chú à thanh trọng rất hay à hồng bơ rất hay à minh hòa ca thi hay rất rất hay hương linh hay ok hồng vi hay rồi cảm ơn các anh chị rồi vậy là nãy giờ các anh chị có theo dõi kiên đang nói gì rồi phải không ạ à? rồi rồi ok các anh chị và chúng ta đi tiếp nha chưa hết đâu cái thí nghiệm này nó chưa hết đâu nó còn một bước nữa đó là gì các anh chị có rất nhiều người nghèo á đa phần 80 phần trăm trên thế giới này là đều là những người nghèo cả họ nói rằng tại sao cuộc đời này nó bất công đến như vậy tại sao có những người sinh ra đã giàu có rồi còn tôi lúc nào cũng nghèo à, có một cái bài hát gì đó đời cứ nghèo á luôn luôn đi bên tôi á đó là suốt đời tôi cứ nghèo hoài tại sao tôi nghèo cuộc đời sao mình nó xui rủi đến như vậy lúc nào tôi làm cố gắng nhiều tôi vẫn nghèo tại sao có những đứa nó không cần nỗ lực gì nó vẫn giàu cuộc đời này quá bất công thế là những người nghèo á yêu cầu trên trên trời á thường đế ơi bây giờ hãy làm sao mà quân bình hóa đi cào bằng đi tổng số tiền bây giờ chia đều cho mọi người đi rồi để cho mọi người ai cũng được hạnh phúc nó giống như là chúng ta đang đi theo chủ nghĩa xã hội đó các anh chị chủ nghĩa xã hội đó là gì cái thời bao cấp đó là là sao ạ kéo hết toàn bộ tài sản của tất cả mọi người sau đó làm sao các anh chị là chia cho mỗi người một cục hàng tháng chia cho mỗi người một cục khoản tiền một cái lượng thức ăn cái thời bao cấp bao cấp có nghĩa là bao cho mọi người cả xã hội này đều ai cũng được ăn và mọi người đi làm vô trong những cái xí nghiệp người ta gọi là công xá hay sao á công xá rồi công trường rồi nông trường có nghĩa là mọi tài sản là của nhà nước là của dân và chia ra mỗi người canh tác làm rồi tổng mọi thứ về rồi nhà nước sẽ chia ra mọi người gọi là bao cấp nó giống y chang như tình trạng này nha các anh chị ha đó là gọi là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội là là mọi người hướng đến một cái cái lý tưởng mà ở cái nơi đó ai cũng được hạnh phúc ai cũng được công bằng ai cũng được nhận một cái khoản tiền như nhau ai cũng được happy đó là gọi là công bằng còn tư bản là gì anh chị tư bản thì người thì quá giàu người thì quá nghèo người giàu thì áp bức người nghèo người nghèo thì làm làm việc một ngày tăng ca 16 tiếng mà thu nhập lại cực kỳ thấp còn người giàu không làm gì mà cực kỳ giàu thì đó là ừ, cái xã hội của người tư bản còn người cùng còn xã hội chủ nghĩa thì sao ạ là cào bằng ra chia mọi người đều như nhau và bao cấp mỗi người cùng cuộc đời ấm no hạnh phúc đó là lý tưởng của của sao anh chị của những người theo chủ nghĩa là chúng ta giàu cộng sản cộng sản là cộng tất cả tài sản lại với nhau rồi chia cho mọi người đó một đó là một cái lý tưởng rất là tuyệt vời nhưng đó chỉ là lý tưởng thôi ha à, các anh chị đó là chỉ lý tưởng bởi vì khi thực hiện hóa là nó có rất nhiều cái vấn đề phải kiểm soát lại rất là khó thì khi mà những người nghèo này thì sao các anh chị xin ở trên trời thượng đế ơi hãy làm sao cho tất cả mọi người giàu ngang nhau đừng có người nghèo người giàu nó bất công quá thế là ok thượng đế sẽ cho một cái đũa khuấy cái lò cái cái cái bình nước này khuấy lên cho thủy ngân dầu và nước hòa chung với nhau thành một cái hỗn hợp nhưng mà điều gì xảy ra các anh chị ạ à? vài ba phút sau thủy ngân nó lại lắng xuống còn dầu nó lại nổi lên vì khối lượng riêng của những hàng này nó khác nhau nó đâu phải là nhau đâu ba hàng hoàn toàn khác biệt nhau về cái chất khác chất liền tự nhiên là và theo luật hấp dẫn thì những gì giống nhau nó sẽ hút nhau còn cái gì không giống nhau nó sẽ đẩy nhau ra ok không anh chị thì điều này giống như là sau một khoảng thời gian cào bằng ra thì không chống thì chày thì sau đó một khoảng thời gian không lâu đâu thì người giàu họ lại giàu trở lại bởi vì họ có làm sao ạ họ tư duy họ có kỹ năng và họ có mindset họ có những cái công cụ mindset skill set và tool set đã giúp cho họ trở nên giàu có còn người nghèo không học những cái đó họ lại sao quay trở lại là người nghèo cái vấn đề không phải là tài sản mà cái vấn đề nó nằm ở đâu hả các anh chị vấn đề nó nằm ở cái kỹ năng kỹ năng kiếm tiền của người đó cái tài sản lớn nhất của một người là cái kỹ năng kiếm tiền của người đó cái người mà người uh, do thái là một trong những người giàu nhất thế giới ha thông minh nhất thế giới và giàu có nhất thế giới người ta luôn luôn dạy con của người ta một câu đó gì khi mà có động đất có cháy nhà đi chăng nữa hoặc là có cướp nó tới thì đừng sợ tất cả mọi thứ sẽ mất đi nhưng không ai lấy được cái trí tuệ và cái kỹ năng kiếm tiền của con đâu nên con đừng sợ ha nếu mà có động đất có cháy nhà có cướp bóc thì hãy phát thân cái quan trọng là cái tư duy của mình mới là cái quan trọng rồi bao nhiêu trong số các anh chị hiểu những điều cái cái gọi là cái uh, thí nghiệm này mà Kim vừa chia sẻ thì comment xuống bên dưới là hiểu đi ạ à. tiền của người nghèo luôn chạy vào túi của người giàu hương lên tiền của người nghèo luôn chạy vào túi người giàu rồi ok rồi ok các anh chị rồi và bây giờ chúng ta phải xem mình đang ở đâu mình đang ở thủy ngân mình đang ở nước hay là mình đang ở dầu mình đang ở đâu đây rồi mình muốn đi về đâu ha các anh chị ha mình đang ở thụy ngân mình muốn lên dinh giàu mình đang là người nghèo mình đang ở dưới đáy của xã hội mình muốn đi lên trên cái tầng cao hơn trở thành người giàu người thường lưu đúng không thì làm sao đây câu hỏi là làm sao đây để mình thay đổi vì thế giới xung quanh nó không thay đổi môi trường xung quanh không thay đổi mà đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi thôi có phải không anh chị mình phải thay đổi cái chất ở bên trong mình thay đổi mình từ một cái viên bi sắt trở thành một cái viên gì ạ à? một cái quả bóng bàn thì mình mới sao ạ à? mới được kéo lên trên cùng đẳng cấp với những người ở trên cao thu nhập cao à, đây là cái tư duy rất là quan trọng nha các anh chị ha chứ trước khi nói về những cách làm sao kiếm tiền nếu như ai đó nói với anh chị có một cách nào đó giúp cho anh chị trong vòng một tháng kiếm được 100 triệu trong vòng một tháng thì hãy cẩn trọng nha các anh chị nha vì những cái bên ngoài có thể là đúng hay sai khi không biết nhưng cái chất bên trong mình chưa thay đổi thì sớm không chóng thì chạy mình cũng sẽ quay trở lại thôi nó sẽ kéo mình trở lại